Hi, mình chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm tại tóm tắt trước thì ngoài xa của Nguyễn Minh Châu ngữ văn lớp 12 mình sẽ làm về video tóm tắt và video sau mình sẽ làm về anh bi chapter 1043 nha thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tóm tắt là nhận nhiệm vụ từ trưởng phòng Phùng phải đi về miền xuôi thực hiện bộ ảnh đề chào đón năm mới. Đây cũng là địa điểm mà anh từng tham chiến trong thời gian chống Mỹ. Sau một tuần phục kích và phát hiện ra cảnh, cảnh đắc trời cho, Phục quyết định chọn chủ đề cho bộ lịch đó là chiếc thuyền đánh cá trong một buổi sáng bình minh. Khi đã hoàn thành bộ ảnh đang đánh bộ ảnh thì anh quay về thì chứng kiến cảnh tương Cảnh tương tự người đàn ông hàng trài to lớn đang đánh đập ngột người phụ nữ. Đứa con tên bác đã chạy sang can ngăn. Cứ thế cảnh cảnh tượng cứ, đó cứ diễn ra liên tiếp không thể chịu được Phùng quyết định ngăn cản thì bị người đàn ông đánh đó đánh bị thương ngay sau đó tranh án đẩu bạn của Phùng mời người đàn bà hàng trài về tòa án huyện để giải quyết tại đây đẩu khuyên người đàn bà hàng trài đã bỏ người chồng vũ phu kia đi nhưng người đàn trình bày làng chài lại giải thích là lý do vì sao chồng đảnh và kể về người chồng của mình phùng và đẩu hiểu ra rằng mặc cho bị ngược đãi về thể xác nhưng cả người đàn bà và những đứa con cần người đàn ông gánh vác trách nhiệm và nuôi sống gia đình phùng nhận ra mình nhận mình nhận mọi việc đơn giản bằng vẻ ngoài không thôi thì chưa đủ phùng hiểu rằng mọi thứ mình nhìn thấy không phải là toàn bộ câu chuyện anh rời đi với nỗi tiếc nuối dù sau này những tấm ảnh của Phùng được mọi người rất yêu thích nhưng anh vẫn không thấy ở đó những ảnh đẹp hiện lên những đau thương không thể quên. Đây là toàn bộ những tác tác thiết thiền ngoài xa của Nguyễn Châu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn ở các video sau nha. Mình mới vừa khỏi bệnh luôn.